đầu buồn anh nhong Xin chào mọi người, mình là Bông Mai nè Hiện tại đang là buổi chiều ngày 30 tháng 5 Và mình với bạn mình có hẹn nhau đi cà phê đó mọi người Hiện tại thì dịch bệnh đang bùng phát trở lại cho nên là đi đâu cũng phải đeo khẩu trang nha mọi người vì mình phải chạy xe cho nên là mình sẽ buộc tóc lên cho nó gọn gàng không thôi là tới nơi là đầu tóc gói bù xù á mọi người chuẩn bị xong rồi bây giờ thì đi nha mọi người mình đã tới nhà bạn mình rồi bây giờ mình sẽ đợi nó và mình sẽ đứng đây chơi ngắm cảnh các thứ Two hours later mình đã đến quán cà phê rồi nè mọi người Thì hôm nay quán khá là vắng Nguyên cái không gian này chỉ có hai đứa mình thôi đó mọi người Vì lâu ngày rồi tụi mình chưa gặp nhau Cho nên hôm nay có dịp gặp tụi mình đã tâm sự rất là nhiều chuyện Nói chuyện mà cho tới ra về vẫn còn chuyện để nói luôn á mọi người Sau khi đi uống nước thì tụi mình sẽ đi ăn nhỏ áo đen vì không có xe cho nên là sướng chảy hơn tụi mình đó mọi người coi nó khùng chưa kìa ăn mà còn quay qua quay lại nữa chứ Hãy subscribe ớn cay luôn tôi nhớ chỗ nào tôi ăn không cay thì cũng biết nữa xong rồi tôi bỏ theo tâm theo thằng lên mắt đỏ à. mấy đợt trước tôi ăn tôi ớt đâu cay đâu tôi bỏ theo thằng lên mắt đỏ không thấy đầu lưỡi không có nghe nói hả ờ nghe cái này ăn luôn cay lắm tại vì ớt có thể rất là cay nên nó không ăn <laughs> ăn thì ăn vẫn không quên tấu hài nha Bán biết tụi mình bị mũi cắn nên đem nheo mũi ra cho tụi mình nè Nhưng mà tụi mình ăn xong rồi Đi về Vì hồi nãy mình có cầm cái chìa khóa xe của nó mình giặt quá mọi người Cho nên là giờ chiếc xe nó mở không được nó cứng nhắc luôn xong rồi làm cỡ 10 phút gì á thì mình tự khóa rồi mình tự mở lên cho nó luôn kiểu mình bị sợ là tối nay không về được nhà ăn bún đậu xong thì tụi mình sẽ chạy lại đây mua kem ăn nha mua kem xong thì tụi mình sẽ chạy ra bến tàu cao tốc ra cung đảo để chơi đi vòng vòng vòng vòng đó mọi người Bây giờ thì mình sẽ chụp thumbnail Vô đây chụp hình đúng kiểu sở ma luôn á mọi người Tới hôi luôn Phút này là sở ma quá rồi gom đồ quá chạy á mọi người chuẩn bị đi về rồi nhưng mà bạn mình nó vẫn còn ăn kem cho nên là phải ở lại đợi nó ăn xong mới về được nha mọi người mình đã về tới nhà rồi nè bây giờ thì mình sẽ ăn hột vịt lộn là nãy ăn uống quá trời luôn nhưng mà bây giờ thì mình vẫn muốn ăn nữa mọi người Bây giờ thì cũng trễ rồi, mình sẽ lên YouTube xem một xíu rồi mình sẽ đi ngủ. Hello mọi người, thì uh, lúc trước là mình không có xin ra video dẫn tới 11 tháng qua mình đã không ra một cái video nào cả Và hôm nay mình đã quay trở lại với cái video ngày 30 tháng 5 và trước đó thì mình đã có edit một cái video nhưng mà mình lỡ xó suột rồi xong rồi nó mất cái video luôn rồi đó mọi người tuy là mình đã edit xong được phân nửa rồi nhưng mà mình xó mất tiêu cái suột rồi cho nên là mình không thể nào mà hoàn thành được cái video đó được cho nên là mình quay một cái video mới đó là cái video này thì trong thời gian tới mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn ờ, làm nhiều video hay hơn để cho các bạn xem và thì nếu bạn thích mình à, thích những cái video của mình thì hãy cho mình like và nếu các bạn muốn xem những video tiếp theo của mình thì hãy subscribe mình sẽ cố gắng ra video đều hơn à, trong thời gian tới cảm ơn các bạn đã xem tới đây và chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ mình đi ngủ đây bye bye anh ngung